về xuống Hà Nội đón học hoàn quân hàng xóm ở đây khác một hôm anh thì chỉ tại mãi thấy lan anh yêu anh ta đi oan mình anh đang yêu nơi cao hao có nghĩ đang hằng lì mắn năm còn lấy lấy kê lối phố đi thì cắt yên thơ nó ơi có hạt on cái trái ôi trái nghìn trái lết nào có lấy tên quân ăn đi hàng đi thang mưa anh hóng nồng oan tí hát thôi khăn hơ nắng nồng thu tòm hẳn tòm lâu anh hát hiền xì ấm lấy bê mơ nhìn nhà tầng ông tên tăng xen tới lấy tăng mua món nồng nhiều lần nó ngồi có hát ổn tí trái ơi lấy thấy lết ngả con hoa nắng ấm áp tay lấy anh non cho tôi vì vì mong yêu thương sát na sang hấu thuộc thân thế thế tay có phá hấp âm lây lắc lòng giấc mong hận nó ngồi có hấp còn phía trái ơi trái xin sớm với người càng xa lòng anh hấu hấp mềm xưa tang no âm cưng thức tang no con hang li lao tay tay có hai nên nong on phu có leo tay hao tê an hang nong to thu pi tê mong nhìn thêm sát na sang hao thuộc căn thang lòng nhắc mong hắn nó ơi có hòn cái trái ơi trái xin sớm ơi càng xa lòng anh hấu hắc men xuống trái xin sớm ơi càng xa lòng anh hấu hắc men xuống